video này thì ờ, kênh cờ bạc của chúng tôi ra mắt cho các bạn ờ, dòng sản phẩm máy CVK máy CVK bản C đời mới nhất đây là chiếc máy còn nguyên tem nguyên đai nguyên kiện bây giờ thì tôi sẽ cùng đi lắp pin và test thử sản phẩm này đây máy CVK bản C đời mới nhất máy này ưu điểm của nó là siêu nhanh kết nối với tai nghe cộng với là hai viên pin cho nên là tốc độ của máy thì là bậc đầu của dòng máy đánh bài rồi bây giờ tôi cùng đi lắp pin test sản phẩm kênh cờ bạc của chúng tôi sẽ ra mắt cho các bạn tất cả những dòng đồ chơi công nghệ mới nhất hiện nay mới chưa từng có cho nên là các bạn à, có thể theo dõi kênh của chúng tôi bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới màn hình để theo dõi nhiều video hay về đồ chơi cờ bạc này đây thì bây giờ tôi khởi động máy sau đây thì tôi sẽ test thử những cái dòng như đánh bài cào miền Nam cho các anh em miền Nam xem trước rồi video sau tôi sẽ đi hướng dẫn đánh ba cây đánh liêng của miền Bắc đánh binh sập sám cái máy này đánh được tất cả các trò chơi mã trò chơi của nó máy CVK nào thì mã cũng là một ba năm sáu thăng cái máy này có công dụng như nào thì tôi nói luôn cái máy đi cùng bộ bài một cái tai nghe kết nối thì chúng ta đánh bài sẽ luôn thắng tức là máy sẽ có tác dụng là soi bài chúng ta đặt bài trong kênh bài máy sẽ báo báo lên tai nghe cho chúng ta biết là bài nào điểm to và có thể lấy được bài điểm to cho mình máy bài tai nghe ta sẽ kết hợp vào như vậy nhé chỉ cần máy bài tai nghe đây là một bộ bài mã vạch bài này là bài ở ngoài chợ công ty người ta mua nhiều về người ta in mã bạch lên bóc ra bóc không có gì hoàn toàn không có gì bây giờ ta sẽ được cùng đi test test máy tất cả những dòng máy mới đều chưa mua trò chơi nhưng khi mua về rồi thì sẽ không xóa đi được cho nên các bạn sẽ lựa chọn trò chơi của mình trước khi thử hàng bây giờ tôi sẽ đi thử cho đánh bài cào bài cào miền Nam sẽ tôi sẽ cài đặt chế độ loa sau đó thì à, để chế độ 4 người chơi để các bạn cùng tìm hiểu về nó chúng ta cùng đi tham khảo máy khi đánh thì ta sẽ để ở đây để trong lòng mình này đó. bài thì xào xẹt thoải mái tôi đang cài chế độ là cài chế độ báo nhà nào lớn nhất bây giờ tôi sẽ đặt bài xuống máy báo này đây cam camera nó trên này vừa nãy thì tôi lấy nhầm một bộ bài kính áp tròng bài này nó phải theo bài máy mã bạch thì nó mới dùng được cho nên là bây giờ tôi sẽ đi test lại cho các bạn về chiếc bài này bài máy mõ vạch hoàn toàn như bình thường có ba phong teo như bình thường luôn bây giờ sẽ bật máy lên cùng đi test cho các bạn xem bây giờ sàng trả lên trước camera của nó nằm ở trên này nằm trên đỉnh này tức là nó sẽ nằm chữ V này đặt bài xung quanh đến nó sẽ báo đây trên đỉnh này ra ngoài cắt bài này người ta cắt bài xong máy báo một nhà mình lớn nhất bây giờ kiểm tra một nhà hai nhà ba nhà nhà mình chín máy báo chuẩn tuyệt đối tiếp theo đi test ván thứ hai đặt bài ngang dọc đều báo nhé cắt bài máy vẫn báo một cắt cắt chưa chưa cắt bài máy báo ba cắt bài máy báo một là chi chi tiết máy báo một tức nhà số 1 lớn nhất máy báo 2 nhà số 2 lớn nhất máy báo 3 nhà số 3 lớn nhất nhà mình bốn nước các bạn nghĩ bốn nước có lớn nhất không một nhà thua hai nhà thua vâng nhà mình lớn nhất ba nhà thua đây là chiếc máy đây máy thì khi chơi bây giờ khi chơi là như này bây giờ tôi sẽ hướng dẫn luôn này. khi chơi là máy sẽ tắt ở chế độ tắt màn hình như này chứ không bật lên như vậy cả nhưng tôi cùng bật lên để cho các bạn cùng test đối với những khách hàng mới máy báo hai thì nó sẽ báo lên cái tai nghe này bây giờ tôi bán đi một bán cái đi nhé các bạn nhé bán cái một nhà kiểm tra từng nhà một nhà này 7 nước nhà này 2 nhà mình 7 7 có con già hai bán chuẩn ba bán chuẩn bây giờ ta cũng đi test tiếp đây là một chiếc máy mới cho nên là nó chỉ được thử trong vòng hai lần thôi hai lần thử ta lại phải bật lên còn khi mua trò chơi về rồi thì nó mãi mãi là của chúng ta khi chơi ấy, thì tôi quen rồi tôi quen rồi tôi có thể tắt màn hình còn các bạn chưa quen thì tôi bật cho các bạn nhìn máy đặt ở đây nó báo đặt ở đây nó vẫn báo đặt đây vẫn báo đây đặt đây báo này báo này báo này báo này khi đặt xuống bài này cắt bài máy vẫn báo hai bán đi một nhà chỉ cần máy này thôi nhà mình 5 nước 5 điểm hai một nhà thua hai nhà thua ba nhà thua nhà này 4 điểm nhà tôi 5 điểm cho dù mình có làm cái hay làm con đều vẫn là tuyệt đối chỉ cần đặt bài máy báo đặt dọc máy báo nhé cân bài máy vẫn báo ba ta có thể bỏ đi hai lá nếu mà người ta không cho bỏ thì mình bán còn cho bỏ thì mình bỏ đi hai lá mình chia bài của mình điểm chắc chắn to một nhà không có điểm một nhà nhà mình điểm to nhất này nhà mình bảy điểm điểm to nhất so sánh điểm thì là mình điểm cao nhất đó các bạn thấy không tiếp theo đây là kỹ năng cơ bản về máy tôi hướng dẫn cho các bạn là chúng ta chỉ cần đặt bài máy báo kênh bài máy vẫn báo máy báo mổ ta chia bốn nhà mình 9 điểm chín điểm lớn nhất chín điểm nhà mình lớn nhất tiếp theo đây là kỹ năng đánh bằng máy cơ bản cơ bản là như thế có những sòng sới các bạn ừ, không thể bỏ máy xuống được thì ta có thể dùng ờ, bật lửa soi ví soi Ờ, điện thoại soi để kết hợp ờ, thay cho kết nối vào cái máy này thay cho cái máy CVK này bây giờ tôi sẽ cùng đi kết nối với một cái đồng hồ đeo trên tay cầm bài máy báo đồng hồ này có hai pin có dây sạc đây, ta cùng đi ờ, tìm hiểu về cái đồng hồ này ta cũng vẫn thay pin như bình thường nhé đồng hồ vẫn chạy bình thường vẫn chạy kim dây giờ bình thường tay to tay nhỏ đều có thể đeo được vừa cái đồng hồ này tôi đã lắp xong bây giờ tôi đi kết nối kết nối luôn cả cái tai nghe luôn để các bạn cùng tìm hiểu về nó tai nghe thì có pin riêng của nó tai nghe này không chung với một tai nghe bất kỳ nào cho nên các bạn đeo không sợ bị kiểm tra là trong sòng sới có tai nghe hay không cứ tự tin để chiến thắng thôi tai nghe đi cùng với máy có thể kết nối hai tai nghe với một máy nhưng tai nghe thường thì không kết nối được vào nhé mà muốn kết nối được thì phải cài đặt trong máy thì mới kết nối được tai tai nghe có thiết kế rất nhỏ gọn đây có dây cầm như này đeo tai cài đặt chế độ tai nghe để cùng tìm hiểu cho các bạn ta đi vào phần cài đặt cài đặt tiếng nghe tai nghe đã được kết nối và giờ đi vào trò chơi à, tiếp theo là máy ảnh gốc lựa chọn máy ảnh không dây để kết nối camera bên ngoài sau đó ta đi tiến hành đây con máy này bây giờ không cần đến nữa ta tiến hành đeo đồng hồ vào tay thì xin giới thiệu các bạn là chiếc camera của đồng hồ nằm ở đây khi bạn đeo vào tay các bạn chỉnh cho nó cố định ở cái đường ven này thì camera cố định thì khoảng cách là 7 cm nó cầm bài lên các bạn sẽ soi được bài tôi sẽ đi tôi lắp cái đồng hồ này vào tay trước bây giờ đồng hồ thì có chế độ bật tắt bây giờ tôi bật đồng hồ đây này đó đã được kết nối với camera này bây giờ tôi sẽ để đồng hồ đâu ngoài này máy đâu ngoài này máy không dùng đến nữa máy để đây chỉ cần đồng hồ đồng hồ đồng hồ mới cho nên tôi chưa chỉnh cho nó vẫn rộng nhưng cầm bài lên máy sẽ báo máy đã báo cho tôi biết cân bài máy báo này máy báo một tức là nhà số 1 lớn nhất tôi chia trong thời gian chia tôi tắt camera đi để cho đỡ bị hết pin máy này có hai pin nhưng đánh như thế đấy vừa an toàn cho mình mà hiệu quả trong thời gian chơi được lâu hơn một nhà ba điểm hai nhà này không tính tiền nhà tôi 8 điểm tôi điểm to nhất cái máy này bây giờ không dùng đến nó nữa nhé tiếp tiếp theo tiếp đến ván tiếp theo tôi chỉ cần ấn nhẹ đây thôi là tôi kết nối được vào cái, cái đồng hồ này rồi con máy kia hầu như không dùng đến nữa chỉ cần đặt bài đây người ta canh bài mình cầm bài này này thôi máy báo 2 cháo 1 chia nhà mình 9 nhà mình 9 điểm nhà mình lớn nhất nhà mình 9 điểm nhà mình lớn nhất kỹ năng đánh đồng hồ thì bây giờ tôi hướng dẫn qua cho các bạn xem tắt camera đi hướng dẫn làm sao để cầm bài mà nó báo luôn được đây bây giờ camera các bạn phải nhớ cho tôi là giữ cố định ở một chỗ này giữ cố định một chỗ thì nó sẽ theo cái rãnh này và khi đó khoảng cách của nó là 7 cm đúng 7 cm cầm bài như này cầm bài nếu mà cầm chéo chỗ này thì nó không bao giờ nó báo được phải cầm bằng như này là song song trên một đường thẳng thì máy sẽ báo chắc chắn 100% máy báo đây cầm như này kênh bài cầm này đó. song song thêm một đường thẳng như này chắc chắn với các bạn là máy sẽ báo đấy là kỹ năng về đồng hồ khi chơi bài cào độ chuẩn tuyệt đối thì kênh cờ bạc của chúng tôi sẽ có rất nhiều video hay về dụng cụ camera kết nối với điện thoại thông thường các bạn có thể like kênh theo dõi video chúng tôi vừa chuẩn bị ra mắt video là cài phần mềm trên điện thoại của chúng ta đang sử dụng luôn chúng ta chỉ việc kết nối với đồng hồ thôi còn à, phần mềm các bạn mua của tôi sau đó thì kết nối trực tiếp vào máy của các bạn các bạn sẽ đỡ phải dùng con máy này mà cũng có thể dùng con máy khác thì xin mời các bạn à, xem vào video sau